Ờ, chào anh em nhé, chào anh em đã quay trở lại kênh Việt Dũng Đá cũng như là Dũng Xoay Kèo Nơi mà Dũng có thể đưa ra những cái mã nhận định cũng như là những cái mã đầu tư chuẩn nhất để anh em có thể tham khảo đầu tư Thì ở ngày hôm qua, anh em thấy là trên kênh à, Dũng Xoay Kèo Dũng đưa ra cho anh em hai video nhận định về hai trận đấu đó là Everton đối đầu với Man City cũng như là Monza đối đầu với Napoli thì ở trong cái trận đấu của thằng Man City thì anh em thấy là mình đưa ra cho anh em 3 à 4 mã kèo, đó là mã kèo Everton được cộng 1.5 ở tài 2.75 Man City chấp 0.5 và tài hiệp 1 thì đã ăn trọn vẹn được ba mã kèo này trong khi đó phần uh, cái mã kèo của Everton được cộng 1.5 thì đã tạch vì rất là đáng tiếc nhưng mà đã ăn trọn vẹn ba mã kèo còn lại cũng như ở trong nhóm của Dũng thì anh em có thể thấy ở đây ngày hôm qua ở trong nhóm thì Dũng đưa ra cho anh em là uh, những cái mã kèo của ba trận đấu như là tài 2.75 Man City chấp 0.5 và canh tài hiệp 1 của cái trận Man City thì đã chọn vẹn ba mã kèo này anh em có thể thấy mặc dù ở trên uh, video Dũng đưa cho anh em mã kèo là Everton được cộng 1.5 nhưng ở trong nhóm thì hoàn toàn Dũng không đưa ra cái mã kèo đấy để anh em có thể tham gia đầu tư bởi vì sát giờ bóng lăn Dũng đã thấy cái mùi vị nó không hoàn toàn anh em có thể nằm được được thằng Everton nên chính vậy Dũng đã không uh, cho anh em đầu tư vào mã kèo đấy còn uh, về cái mã kèo sau đó là à, Dũng đưa ra cho anh em mã kèo là Chelsea được cộng 2.25 cũng như là tài góc 9 thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này mặc dù đã tạch cái mã kèo Chelsea ở ờ, được cộng 2.25 anh em thấy là cái hiệp 1 thì chỉ có một bàn thắng được ghi mà thôi nhưng mà qua tới hiệp 2 thì có tới là ba bàn thắng được ghi nên ra rất là tiếc khi mà tạch cái mã kèo này nhưng mà đã ăn được uh, cái má kèo tài góc ở trong trận đấu này thì coi như là đã hòa hai má kèo này ở trong cái trận đấu của thằng Chelsea với thằng Rennes này còn về cái má kèo sau đó thì anh em mình thấy ở đây thì uh, Dũng đưa ra má kèo là Beaufort chấp 0.5 và canh tài hai hòa cũng như là xỉu góc 10 thì anh em thấy là về cái mã kèo Beford chấp 0.5 thì đang chọn vẹn mã kèo này còn về cái mã kèo tài hai hòa thì uh, coi như là hòa mã kèo này thì uh, anh em thấy ở trong nhóm Dũng đưa ra những cái mã kèo uh, rất là chắc ăn cũng như là để anh em có thể tham gia đầu tư chứ không phải là mông lung như ở trên kênh YouTube bởi vì trên YouTube á, thì uh, Dũng nhận định rất là sớm nên uh, cái việc mà có thể không chính xác là một họa cái điều hoàn toàn có thể xảy ra nên uh, không có gì đáng để nói tới cả khi anh em thấy là Dũng nhận định cho anh em trận Monza và Napoli ở trên video nhưng ở trong nhóm Dũng hoàn toàn không đưa ra cho anh em những cái mái kèo đó bởi vì chúng à, sát giờ bóng lăn chúng cảm thấy nó không có chắc ăn cũng như là không thể yên tâm để cho anh em có thể nằm vào những mái kèo đó nên những cái mái kèo nào chắc ăn và ngon ăn nhất thì chắc chắn từ 10 đến 30 phút trước khi giờ bóng lăn thì Dũng sẽ gửi vào trong nhóm để anh em có thể tham gia đầu tư còn những cái video mà Dũng nhận định trên ở kênh youtube ấy, thì hoàn toàn chỉ mang tính chất để cho anh em tham khảo thôi chứ không phải là những cái mã kèo uh, Dũng khuyến khích anh em đầu tư vào nên chính vậy anh em nào hiện tại chưa có cho mình một nhóm chơi chưa có cho mình một người quân sư cũng như là một uh, cái trang chơi uy tín để có thể tham gia đầu tư thì anh em có thể liên hệ cho Dũng qua tele a còng chúng xuôi kèo cũng như là cái số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất để anh em có thể tham gia đầu tư về bờ một cách nhanh nhất thì Dũng chỉ xin tiếp những cái anh em nào mà thật sự cần Dũng còn những anh em nào mà không thiện chí ấy, thì đừng nhắn tin cho Dũng làm gì để mất ờ, thời gian của hai bên thì không ai cho không ai một cái điều gì cả mặc dù uh, những cái mã kèo của Dũng đưa ra thì hoàn toàn là miễn phí và có thể đưa anh em vào nhóm bất cứ lúc nào nhưng mà cái gì cũng có điều kiện của nó thì anh em nào mà thiện chí thì có thể nhắn tin cho Dũng còn không thì thôi thì mỗi người một công việc chứ không việc gì mà phải mất thời gian của nhau làm gì đúng không anh em còn ở trong video ngày hôm nay Dũng sẽ nhận định sớm cho em một trận đấu ở trong khuôn khổ C1 đó là thằng Inter Milan đối đầu với AC Milan thì liệu rằng ở trong trận đấu này khi mà thằng Inter Milan đang có một lợi thế rất là lớn thì liệu rằng có thể giành được cái vé đi tiếp vào vòng trong của giải C1 năm nay hay không thì anh em cùng mình đưa ra những cái thông tin cũng như là đưa ra những cái mã kèo ngon ăn chắc ăn nhất ở trong trận đấu này để có thể tham gia đầu tư thì uh, trước hết thì anh em đang xem video yêu quý hãy để lại dùng một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để dùng bút thêm động lực ra thêm các video khác cho anh em thể xem và tham khảo và cùng đó thì hiện tại anh em cùng mình đã qua những cái mã kèo nhà cái đưa ra cho trận đấu này là bao nhiêu để anh em ta có thể dễ nắm mắt khi mà đưa ra những thông tin liên quan đến trận đấu thì anh em thấy là hiện tại ở trong trận đấu này thằng Inter Milan đang chấp 0.5 anh em bỏ một uh, Inter thì ăn dư sẽ là bỏ một ra à, ăn uh, à, 1.05 cũng như là kèo AC, uh, anh em bỏ một vào kèo AC Milan thì ăn được 0.85 trong khi đó hiện tại kèo tài xỉu được niêm yết ở mức khá là cao đó là 2.5 anh em bỏ một vào uh, kèo tài thì ăn lên tới là 1.11 cũng như là bỏ một vào kèo xỉu thì ăn được 0.78 còn về kèo cược chấp hiệp 1 anh em thấy là được niêm yết ở mức là Inter Milan đang chấp là 0.25 Trong khi đó là kèo tài xỉu hiệp 1 vẫn được niêm yết ở mức là một trái hòa Thì à, vì cái tính chất của cái trận đấu này nó rất là căng thẳng nên à, mình sẽ khuyến khích anh em có thể nằm vào cho mình một cái má kèo nữa đó là má kèo chỉ có một đội ghi bàn ở trong trận đấu này khi mà đó anh em bỏ một ra thì ăn lên tới là 2.12 và cùng đó là trên trang còn một số mã kèo khác đó là giữ sạch lưới đội thắng ngược dòng cũng như là tỷ số cách biệt và anh em ở trong trận đấu này anh em có thể nằm vào cho mình mã kèo tài xỉu của thằng uh, phạt góc cũng như là kèo thẻ ở trong trận đấu này thì uh, anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò không thể chơi qua được cái má kèo tài gốc của phạt góc ấy, thì cũng như là cái má kèo cả hai đội ghi bàn hoặc là không ghi bàn hay là những má kèo tỷ số khác ấy, thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a còng xuống kèo cũng như là cái số Zalo đang hiện ở trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang thế nào và đầu tư ra sao để có thể hiệu quả nhất chứ còn là anh em mà chơi qua thầu qua cò thứ nhất anh em không vô được những cái má kèo mà Dũng vừa mới nói chưa kể đến là việc mà anh em mất like, mất phí Ví dụ anh em kết thằng uh, Inter Milan trong trận đấu này Anh em thấy ở trên trang bỏ một ra thì ăn lên tới là 1.05 Nhưng ở ngoài thầu ngoài có nó chỉ cho anh em ăn khoảng là 0.8 mà thôi Như vậy anh em mất tiền like là đã một gốc rồi Chưa kể anh em phải vô một cái má kèo rất là sớm Khi mà anh em chưa có những thông tin chính xác về cái trận đấu đó là bọn nó đá với đội hình thế nào Để anh em nắm bắt được cái thông tin liên quan đến trận đấu và đưa ra những cái má kèo chắc ăn để anh em có thể tham gia đầu tư Ở đấy đấy là những cái thiệt thòi mà anh em có thể nhận được khi mà chơi qua thầu qua cò chính vì vậy dũng luôn khuyến khích anh em hãy chơi trên trang và chơi um, đầu tư một cách thông minh chứ không phải là phụ thuộc vào những thằng thầu thằng cò ở ngoài thì như đã nói anh em nào mà thiện chí thì có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele hoặc là số Zalo đang hiện trên màn hình để Dũng có thể hướng dẫn anh em chơi trên trang và đầu tư theo những cái bán kèo Dũng đưa ra ở trên nhóm để cho anh em có thể uh, chắc ăn và về bờ một cách nhanh nhất. Còn quay trở lại trận đấu ngày hôm nay thì anh em thấy là phần sân của thằng Inter Milan khi mà là đội chủ nhà thì sẽ đá với đội hình là 352 cái đội hình quen thuộc của cái đội bóng này còn bên phía phần sân của Inter Milan cũng vậy vẫn đá với cái đội hình quen thuộc đó là đội hình ở 4231 thì vẫn là cái hàng công cao nhất của phần sân AC Milan đó là Oliver Giroud trong khi đó phần sân của Inter Milan thì tiếp tục đó là hai cầu thủ uh, Odin Genko cùng với là Martinez thì uh, hiện tại ở trong trận đấu này thì sẽ có một số cầu thủ hiện tại đang bị chấn thương và không thể tham gia về phần sân của Inter Milan đó là Skriniar cũng như là một cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ trong khi đó phần sân của AC Milan thì có tới là hai cầu thủ hiện tại đang bị nghi ngờ trong khi đó thì uh, sẽ có là hai cầu thủ đang bị chấn thương và không thể ra sân, gồm có là Benassi cùng với lại Ibrahimovic. Thì thiếu vắng à, cái cầu thủ đó là Movic thì đó là một thiệt thòi lớn cho phần sân của AC Milan ở trong những cái trận đấu gần đây. Thì anh em cùng mình xem qua những cái trận đấu gần đây của hai thằng này thi đấu. Thì sau khi mà thằng Inter Milan có cho mình một trận chiến thắng trước thằng AC Milan với tỷ số là 2-0 ở cái trận lượt đi thì sau đó quay trở lại ở đấu trường ở à, Serie A thì đội bóng này đã giá cho thằng à, Sassuolo với tỷ số lên tới là 4-2. Cùng đó anh em thấy phong độ gần đây của thằng Inter Milan thi đấu rất là tốt khi mà trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này chỉ để thua có một trận trước à, Monza với tỷ số là 1-0 và một trận hòa 3 đều trước Benfica, còn lại là có 8 trận thắng liên tiếp và trong 6 à, trận đấu gần đây nhất thì đội bóng này đang bất bại ở trên mọi đấu trường. Trong khi đó phần sân của thằng AC Milan thì hiện tại đang tỏ ra khá là bật nhược hơn phần sân của đội chủ nhà khi mà ở trong những trận đấu trước đó thì đội bóng này hầu như có những trận hòa rất là nhiều khi mà có tới là 5 trận hòa 3 trận thắng và hai trận thua gần đây nhất ở trong 10 trận đấu gần đây của cái thằng này thi đấu ở trên mọi đấu trường thì anh em có thể ờ, xem qua cùng mình ở trong trận đấu gần đây nhất khi mà thằng Inter Milan giá cho thằng Sassuolo với tỷ số lên tới là 4-2 ở trên đấu trường Serie A. Các em thấy ở trong trận đấu này Inter Milan đưa ra mức chấp là 1.25 và đã thắng đậm đà với kèo châu Á trong trận đấu này. Cũng như ở những cái thông tin phạt góc thì anh em thấy ở thằng Inter Milan hầu như thi đấu rất là có ít phạt góc nhưng mà chỉ có là 6 phạt góc ở trong trận đấu này và có tới là 5 thẻ vàng được đưa ra còn về cái trận đấu trước đó khi mà à, chạm trán với thằng AC Milan thì anh em thấy ở trong cái trận đấu này thì nhà cái đưa ra mức chấp cho Inter chỉ là 0.25 nhưng mà Inter thắng với tỷ số lên tới là 2-0 ở trong trận đấu này và mình biết ở trong trận đấu này có rất là nhiều anh em tin tưởng và đặt niềm tin vào thằng AC Milan và rồi nhận lại một thất vọng khá là lớn trong khi đó những cái thông tin khác như là em thấy là ở cái phút uh, à, xin lỗi em đó là ở phạt góc thì có là 5 phạt góc cũng như là chỉ có 3 thẻ vàng được đưa ra thì em thấy ở trong cái trận đấu này thì có là hai bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ 8 và phút thứ 10 thì mình chắc chắn những anh em nào mà chơi đầu tư trên trang thì chắc chắn là sẽ vô những mã rung ở trong trận đấu này cũng như là vô những mã kèo tài thêm hoặc là uh, những mã kèo hiệp 1 thì hầu như thì chắc chắn là gấy hết khi mà chỉ có hai bàn thắng này được ghi ở trong trận đấu này mà thôi còn về phía bên kia chiến tuyến là thằng à, à AC Milan thì ở trong trận đấu gần đây nhất khi mà à, trước đó là thua thằng à, Inter Milan với tỷ số là 2-0 thì quay trở lại với đấu trường CA thì đã thua trước thằng à, Spezia với tỷ số là 2-0 luôn khi mà ở trong trận đấu này thì Inter đưa ra mức chấp là 0.5 thì đã thất bại trước cái thằng mà đang giành điểm để trụ hạng ở trên cái đấu trường Serie A thì em thấy là có hai bàn thắng được ghi ở phút thứ 75 và 85 của trận đấu cũng như là những cái thông tin khác thì có tới là 15 phạt góc được đưa ra ở trong trận đấu này và chỉ là có hai thẻ vàng được đưa ra thì anh em có thể điểm qua cùng mình hiện tại ở trên cái bảng xếp hạng của Serie A thì hai thằng à, AC với thằng Inter đang đứng ở vị trí thứ bao nhiêu thì hiện tại thằng Inter đang đứng ở vị trí thứ ba sau khi mà có là 35 vòng đấu thì hiện tại nó chỉ kém thằng Juventus là 3 điểm mà thôi hiện tại thằng Inter đang có là 66 điểm trong khi đó phần sân của AC Milan đang đứng ở vị trí thứ năm và trải qua cũng là 35 vòng đấu và chỉ có cho mình là 61 điểm hiện tại đang còn kém thằng Inter Milan là 5 điểm số và ở trận đấu trước thằng AC Milan thua ấy, thằng Spezia khi mà thằng Spezia đang nằm ở trong cái nhóm cần đỏ khi mà đứng ở vị trí lên tới là thứ 18 ở trong cái à, giải đấu xe khi mà chỉ là có 30 điểm mà thôi khi mà một à, thất bại trước một cái đội bóng yếu như vậy thì à, quả thật là không thể nào đánh giá cao thằng AC Milan được thì còn về cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy ở những trận đấu trước đó thì bỏ qua cái trận đấu gần đây nhất là thua thằng Inter với tỷ số là 2-0 thì trước đó thằng Inter có trận thắng là 1-0 ở cái giải đấu CA và trước đó nữa thì có là trận thắng 3-0 và ở năm 2022 thì thằng Inter thắng với tỷ số là 3-2 thì anh em có thể xem qua của mình những cái trận đấu trước đó được diễn ra như thế nào thì ở cái trận đấu thằng Inter chỉ thắng với tỷ số là 1-0 thì nhà cái đưa ra mức chấp là 0.5 và thằng Inter thắng đỡ kèo châu Á ở trong trận đấu này và anh em thấy nhá thì ở trong trận đấu này thì Inter đưa ra lên tới là 15 cú sút và có tới là 40 à 64 kiểm soát bóng thì lại chỉ ghi được một bàn thắng mà ở trong trận đấu này thôi thì chứng tỏ cái hàng thủ của thằng à, AC cũng là một điểm mạnh của cái đội bóng này còn về cái trận đấu à, trước đó khi mà thằng à, Inter thắng với tỷ số là 3-0 thì em thấy ở trong trận đấu này thì Inter nó sẽ đưa ra mức chấp à, là kèo đồng ở trong trận đấu này và Inter thắng với tỷ số lên tới là 3-0 thì chắc chắn là một chiến thắng đậm đà thì em thấy ở trong trận đấu này lại là một cái trận đấu mà có những bàn thắng được ghi sớm ở phút thứ 10 và 21 cũng như là ở trong trận đấu này có lên tới là 11 phạt góc cũng như là 5 thẻ vàng còn về cái trận đấu trước đó thì à, thằng AC Milan thắng với tỷ số là 3-0 thì ở trong trận đấu này thì nhà cái sẽ đưa ra mức chấp à, là kèo đồng ở trong trận đấu này luôn và cũng đó anh em thấy nhá thì hai thằng này thi đấu ở những uh, trận đấu trước thì có rất là nhiều thẻ được đưa ra khi mà có lên tới là 7 thẻ vàng được đưa ra cho những cái trận đấu uh, trước uh, mùa giải năm nay và một số cái thông tin khác hiện tại đang được thống kê ở đây thì em thấy là hai thằng này mà thi đấu với nhau thì ở 5 trên 7 trận đấu gần đây nhất có rất là ít phạt góc được đưa ra khi mà đều có ít hơn 10,5 phạt góc cũng như là ở ờ, uh, cái phần uh, mà thằng AC Milan ở thi đấu trong những trận đấu gần đây nhất thì cũng có lên tới là 5 trên 6 trận đấu gần đây ít hơn là uh, 10,5 phạt góc thằng uh, Inter cũng y như vậy 9 trên 10 trận đấu gần đây có ít hơn 10,5 phạt góc trong khi đó uh, thằng AC thì nó lại thi đấu rất là cẩn thận khi mà 5 trên 7 trận đấu gần đây của nó lại ờ, chỉ có ít hơn 4 năm thẻ thì liệu rằng với những cái thông tin mà Dũng hiện tại vừa đưa ra cho anh em xem thì ở trong trận đấu này thì má kèo nào là má kèo anh em nên đầu tư và nằm vào trong trận đấu này thì hiện tại chúng chỉ đưa ra cho anh em hai má kèo để anh em thể tham gia đầu tư mà thôi thì má kèo đầu tiên thì chắc chắn đó là Inter Milan được thi đấu kèo đồng ở trong trận đấu này à, Inter Milan chấp 0.5 trong trận đấu này thì à, bởi vì ở trong trận đấu này em thấy là trước đó thì thằng Inter Milan đó có cái hiệu ở à, uh, cái lợi thế hơn đó là thắng với tỷ số là hai không thì chính vậy với cái tâm lý mà thoải mái trước cái à, việc mà dẫn trước hai bàn thắng cho với phần sân của thằng AC Milan thì Inter Milan có rất là nhiều phương án để có thể chủ động triển khai trong lần thi đấu này khả năng cái kiểm soát và thế trận của thằng Inter Milan là không bao giờ có thể coi thường được nhưng em thấy ở trong những trận đấu trước đó thi đấu ở trên đấu trường CA thì thằng à, Inter Milan giá cho thằng Lazio với tỷ số là 3-1 giá cho thằng Verona lên tới được tỷ số 6-0 và trận đấu gần đây nhất là giá cho thằng Sassuolo với tỷ số là 4-2 cũng như là ở trận đấu trước đó khi mà dẫn trước là hai bàn thắng thì uh, Inter Milan không hề chủ quan chút nào khi mà trong trận đấu này quyền quyền soát bóng lên tới là 57% trong khi đó phần sân của thằng AC Milan đưa ra 16 cú sút nhưng mà lại không có một bàn thắng nào được ghi ở trong trận đấu này thì chắc chắn thằng AC Milan thi đấu rất là uh, ờ, chỉnh chu ở trong những trận đấu gần đây khi mà bước vào cái cúp C1 chính vì vậy Dũng mới đưa ra cho anh em má kèo là thằng Inter Milan chấp 0.5 ở trong trận đấu này và vì cái tính chất quan trọng ở trong trận đấu tiếp theo này thì chắc chắn ở trong trận này có rất là ít phạt góc được đưa ra chính vậy chúng mới đưa ra cho anh em thêm cái mã kèo là xỉu góc ở trong trận đấu này còn về những mã kèo như là tài xỉu hay là những mã kèo cực chấp hiệp một thì dũng sẽ niêm yết sau vào trong nhóm của việt dũng để anh em thể tham khảo sau bởi vì đây là video nhận định sớm từ 10 đến 15 à, tiếng trước khi mà trận đấu được diễn ra có thể những cái thông tin hiện tại chúng đang có ở đây có thể là chưa chính xác chính vậy từ 10 đến 30 phút trước khi mà trận đấu được diễn ra thì Dũng sẽ chốt lại những cái mã kèo nào là mã kèo chắc ăn và làm mã kèo anh em nên đầu tư thì anh em nào mà muốn vô nhóm của Dũng cũng như là ờ, muốn ờ, chơi theo những mã kèo mà Dũng đưa ra cho anh em tham gia đầu tư ở trong nhóm ấy, để có tỷ lệ ăn cao nhất thì anh em có thể liên hệ qua cho Dũng qua tele a cộng số số kèo cũng như là số Zalo 0797739553 để Dũng có thể đưa anh em vào nhóm và đưa ra những cái uh, mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất cho những anh em hiện tại đang xa bờ và không thể vào bờ bằng uh, cái việc mà tự chơi được thì đây là video nhúng nhận định sớm về trận đấu của thằng Inter Milan đối đầu với AC Milan để anh em cũng thể xem và tham khảo chứ chưa phải là mã kèo cuối cùng để chốt cho anh em tham gia đầu tư. Những mã kèo cuối cùng chắc chắn nằm ở trong tele hoặc là số Zalo đang để ở trên màn hình để anh em có thể thấy. Thì uh, Dũng xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo trên kênh Việt Dũng bóng đá cũng như là Dũng soi kèo. Chúc anh em may mắn ở những cái mã kèo mà anh em đầu tư.